thì quay lại cái bảng A quay lại cái bảng A thì trận thứ hai đó là trận giữa Philippines và Brunei nha anh em thì hiện tại anh em cũng biết hai thằng này là mới vừa thua trước à, Campuchia và Thái Lan thì à, Philippines thua trước Campuchia với cái tỷ số là 3-2 còn Brunei thua với Thái Lan với cái tỷ số là 5-0 à, thì cái trận này Philippines gặp Brunei diễn ra vào lúc 17 giờ ờ, vào ngày 23 tháng 12 nha anh em thì anh em thấy cái thành tích của hai thằng rồi bên phía thằng à, Philippines thì có cái trận thua gần nhất và cái trận trước đó là thua Việt Nam với cái tỷ số là 1-0 nữa thì còn trước đó nữa Philippines cũng đã thua và Philippines mới thắng được uh, Mongolia với cái tỷ số là 1-0 thôi thì cái phong độ của thằng Philippines và cái thằng Brunei này nó cũng ngang tầm với nhau anh em ngang tầm với nhau cũng có thắng có thua có thắng có thua nhưng mà theo đánh giá thì nhà cái đánh giá cái thằng Philippines này là cái cửa cao hơn thằng Brunei rất là nhiều đánh giá cao hơn Brunei rất là nhiều thì anh em xem cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra đây đây còn đây là tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Philippines thằng này chấp tới 2.5 và tài xỉu tới 4 thì theo anh em thấy cũng trận vừa rồi là thằng Philippines đá với cái phong độ không tốt cho mấy nha thì trận này anh em cứ vào cái mã kèo dưới với mình và anh em nằm xỉu luôn nha khi trận này mình dự đoán Philippines sẽ ăn tầm tỷ số là 2-1 hoặc là 2-0 không có ăn nổi tới cái bàn mà 3-0 đâu anh em không ăn nổi tới cái bàn là 3 trái thì anh em cứ vào cái mã kèo Brunei được cộng 2.5 và anh em vào thêm cái mã kèo dưới của mã xỉu cho mình nữa mã xỉu 4 trái nữa thì anh em cũng thấy thằng Philippines này đã được rồi anh em có bữa có xem trận bờ ruộng thì anh em thấy bờ ruộng tấn công cũng rất có nét nhưng mà thằng Thái Lan rất là mạnh rồi thì bờ ruộng này không thể ờ, ghi được bàn thắng nào còn Philippines này thì rất là yếu đá ngang tầm với Campuchia còn thua Campuchia nữa thì anh em thấy mà chấp với cái mã kèo là 2.5 2.5 này có thể gần ra trận nó có thể lên là 275 hoặc là ba trái luôn rồi nè thì kèo mình thấy 275 mà đang cho anh em ăn chỉ có 7 ăn 7 mình lấy cho anh em cái kèo 2.5 2.5 là cái kèo cao rồi nhưng mà thằng Philippines này nó rất là yếu thì nó chấp cái mã kèo này rất là cao thì theo mình suy nghĩ Philippines cho dù có ăn cũng chỉ ăn được cái tỷ số là 2 không không bao giờ ăn được cái tỷ số ngoài ba bàn thì anh em cứ nằm cái mã kèo dưới cho mình mã kèo dưới và anh em nằm luôn cái mã kèo xỉu cho mình cao lắm là 21 thì anh em cứ nằm hai mã kèo này cho mình còn anh em nào mà đang chơi bên ngoài á rất là nhiều kèo thì hiện tại ờ, tới bây giờ thì cái trận của ờ, Malaysia và Myanmar thì cũng đã có cái tỷ số 1-0 dành cho các ờ, cầu thủ Malaysia rồi thì mình cũng đã cho tất cả anh em nằm hiệp hai dồn vô đã nằm hết Malaysia cho mình và hiệp 2 thì kèo nó chỉ tầm là 1.075 thì cho anh em nằm mã kèo Malai chấp 0.75 thì anh em đang có tỷ số 1-0 là anh em đang húp mới chỉ phút 55 thôi là tỷ lệ anh em húp rất là cao thì anh em thấy đánh rung và đánh những cái mã kèo nóng như vậy tỷ lệ anh em ăn còn cao hơn anh em đánh ngoài qua thầu qua cò anh em chơi ngoài anh em chơi nhiều khi đánh trên đánh tài thì trận này giờ hai không thì anh em lại thua anh em thấy anh em thua vừa thua trên mà thua tài nữa anh em thua hai mã còn anh em nằm trong nhóm của mình thì mình gửi kèo trực tiếp cho anh em anh em đánh nóng và đánh rung thì cái mã tỷ lệ anh em ăn sẽ cao hơn anh em sẽ ăn cao hơn nha thì bởi vậy mình mới phiên anh em vào cái nhóm của mình để đăng ký cái trang chơi để anh em có thể ăn được cái những cái mã kèo đó nó dễ hơn anh em đánh trực tiếp á, thì nó dễ ăn hơn còn anh em đánh ở trước trận đấu giống như trước trận đấu có yêu cầu có kèo là mấy thằng thầu mấy thằng cò nó gửi qua cho anh em trước một tiếng hai tiếng cho mấy anh em đá thì mấy anh em đã trước trận đấu vô trận đấu mấy anh em không có xả kèo được thì đó là vấn đề anh em cần đăng ký trang để anh em chơi anh em xả kèo nè anh em vô kèo nóng nè rất là nhiều cái kèo để cho anh em chơi thì đó là anh em nào mà quan tâm đến những cái uh, cách đăng ký trang hoặc là vào nhóm của mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình số zalo của mình là 0963731346 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký